I am not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 chết xóa hết đợi nhẹ môi thiên hạ là một cõi đâu thử nếm lấy miếng tình yêu sâu thêm lần nữa như ta đang tự giết mình thôi sao em ra đi bỏ lại anh trốn này nỗi nhớ em lớn đến nhường nào ngày lại trôi qua trong không gian im lặng như vậy một mình anh phải làm sao và phải như mình vẫn còn anh nhận ra nương mặn rơi vì ôm nói nhớ sau.